đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đình tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng tôi xin hội hợp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tính nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại thông thường nản thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y phật rồi xin cho cả thầy chúng tôi tiến hóa trong pháp phật rồi properly. hưởng thọ 78 tuổi ngô lương phong hưởng thọ 84 tuổi thân bằng quyến thuộc và quá phải của nhóm phật tử minh tâm la liên cung la liên cầu la văn hòa nguyễn thị cảnh tam vi gia đình là tâm phúc tâm như tâm đức hoa đức gia đình gia đình là trương hồng thúy Đức Tăng được rõ, những thực phẩm này của chúng con làm là hiệp theo lẽ đạo. Có được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng phước đến các bậc hữu ân, nhất là cha mẹ của chúng con. Chúng con dâng những thực phẩm này gọi là lễ chay tăng, gồm cả món ăn, phụ tùng, dân cúng đến chư tăng có phật chứng minh xin cho các bậc hữu ân của chúng con hay biết rằng phước báo của lễ chay tăng này về phần các vị đó và cầu xin các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý khi đã thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lao khổ và được thành tựu quả cõi người quả cõi trời và cho được như ý muốn của các bậc hữu ân chúng con nhất là cha mẹ của chúng con do theo phước báo chảy vào không dứt lần thứ nhì lần